why pandemics? Pan why COVID came? It's already more than one, one and a half year. It's nearly two years, but still it's there in our world. Các bạn yêu quý, tại sao dịch bệnh COVID lại xảy ra? Đã gần 2 năm mà dịch bệnh hoành hành rồi, tại sao dịch bệnh vẫn tiếp tục tiếp diễn? Pandemics is not new for our world, for our humans. Thực ra, dịch bệnh không phải là một điều gì mới cho thế giới hay là loài người của chúng ta. disasters, pandemics, it's always part of evolution. Dịch bệnh, những thiên tai, những thảm họa đều là một phần của sự tiến hóa. We gone through big wars, World War One, World War Two. There are different different uh, national wars around, and Vietnamese War, and there are many many kind of pandemics before COVID. There is plague pandemic. There are different kinds of pandemics. And when we cross all these pandemics, disasters, wars, what happened with our life? We understand art of living. Mm -hmm. We reset our life. We learn new things. We change lifestyle. So pandemics is not something we need to fear or cry. It's all about finding a new ways to live better life. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chiến tranh, chiến tranh với Mỹ, chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai. Thế giới của chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều dịch bệnh, rất nhiều những những dịch bệnh đã hoành hành. Và sau mỗi thảm họa, sau mỗi dịch bệnh như vậy, đều dạy cho chúng ta những bài học để chúng ta thay đổi lối sống của chúng ta, để chúng ta trở nên tỉnh thức hơn. But so far, COVID it stayed more longer time any pandemic we have before. Và đến tính tới thời điểm hiện nay thì dịch bệnh Covid vẫn diễn ra cho đến ngày hôm nay và đang kéo dài hơn so với những dịch bệnh đã xảy ra trong lịch sử. So what we need to understand here is definitely any pandemic is a resetting time. It's resetting the system. Chúng ta cần phải hiểu một điều rằng trong giai đoạn dịch bệnh này đây chính là giai đoạn để chúng ta khởi động lại. Mm. Normally when pandemic comes, we talk about virus, we talk about we we improve more knowledge about what is virus and how it is mm-hmm. uh, contagious, these all things. But above that, it's a big message for humanity. Thông... Internally what we need to change. Thông thường trong quá trình dịch bệnh diễn ra, chúng ta chỉ hay nói về virus hay là dịch bệnh những cái con số mà chúng ta không nhận ra được rằng dịch bệnh đang gửi đến cho chúng ta một thông điệp tuyệt vời rằng chúng ta cần phải thay đổi. So let us be more aligned with that message. It's all about change the lifestyle of yours. Vậy thì các bạn yêu quý, chúng ta hãy mở rộng lòng và đón nhận thông điệp đó. Đó là thông điệp về việc chúng ta hãy thay đổi lối sống của mình. Karma exists, it works. Nghiệp quả luôn luôn tồn tại. What you give to the nature, nature will give you back. Những gì mà chúng ta trao đi cho mẹ thiên nhiên, mẹ thiên nhiên sẽ luôn gửi lại cho chúng ta. Collectively, we all together polluting the nature. Collectively, we are giving pain to the animals. Collectively, we are doing many painful things. Mm -hmm. Then nature itself gives us the challenge. Okay, now I give you this pandemic. Okay, how can you face it? Chúng ta đã làm ô nhiễm môi trường của mình. Chúng ta đã làm tổn thương rất nhiều loài động vật trên thế giới này. Và mẹ thiên nhiên đang trao lại cho chúng ta những thử thách để chúng ta hiểu được rằng những gì chúng ta trao đi chúng ta cũng sẽ luôn luôn nhận lại. So we need to check ourselves. When our consuming giving pain to the animals when our consuming bringing pollution to the nature environment make sure how what is the best steps you can take to reduce that pain you are giving to animals and nature what lifestyle you can change ask your brain ask your consciousness ask your soul you will have the answer how to change the lifestyle Và như vậy, chúng ta hãy tự vấn bản thân mình cái lối sống hiện tại mà chúng ta đang sống có gây ảnh hưởng như thế nào tới môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng như thế nào tới những loài động vật. Và một khi chúng ta tự vấn như vậy, hãy thay đổi lối sống. And because of the pandemic we understood, oh everything is temporary. People are going just like this. Our friend is die, our neighbor is die. many people is dying just like this oh my god this much temporary and we think i am so busy i have this job i have that job where is the way to do the job we we always feel like like our life is to do the work we are born here to eh, earn the money have the big houses but these all pandemics disasters always communicating with us life is too so temporary why you worry a lot this kind of messages just take this message deep within and inquiry, you will have the answer. Và dịch bệnh cũng gửi cho chúng ta một thông điệp rằng những gì diễn ra xung quanh chúng ta đều là tạm thời. Chúng ta chứng kiến những người xung quanh chúng ta có thể là họ qua đời bởi vì họ mắc dịch bệnh. Và trong cuộc sống, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sinh ra là để kiếm tiền, là để mua nhà, để, để lập gia đình. Và chúng ta cứ chạy theo, chạy theo mà chúng ta quên mất rằng chúng ta ở đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Đây chính là thông điệp mà dịch bệnh gửi gắm cho tất cả chúng ta. So pandemics always come, always stay when we collectively not raise our vibration. Và dịch bệnh sẽ luôn xảy đến khi mà chúng ta là một cộng đồng nhưng chúng ta không nâng tần số rung động của chúng ta lên. It's all our responsibility. Đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta we need to raise our spiritual energies, our compassion, our, our connection, our oneness together. So we come out of the fear and we put ourselves in the conscious living which reflects heal the pandemics. Chúng ta cần nâng cao tần số rung động của mình, thoát ra khỏi trạng thái sợ hãi, bất an và chỉ như vậy khi mà tất cả chúng ta cùng nâng cao tần số rung động thì chúng ta mới có thể kết thúc được dịch bệnh này.